Ừ, hôm nay uh, đại capilla đang rỗi đại capilla đang thì rỗi hôm nay là rỗi hơi sâu ừ. nguyên nhân rỗi là bởi vì như thế nào pila kể lại cho mọi người nghe đây xem nào tại sao pila lại rỗi à vì sao nguyên nhân pila rỗi là bởi vì Pila tranh đồ của Messi, Messi đang Saler thì như mình đã nói là khi mà con chó nó lên giống ấy thì là cái cái tính cách của nó nó uh, uh, gọi là cái bản năng uh, uh, bảo vệ các thứ của nó là nó mạnh hơn bình thường mà Messi không lên giống thì Pila mà ra tranh đồ chơi thì có thể Messi sẽ nhường bởi vì ở trong nhà này Pila là đại ca nhất và Pila tự nghiễm nhiên coi là tất cả đồ chơi ở trong nhà là của Pila đúng không làm gì có cái chuyện đấy trong khi là anh đã yêu cầu là đồ chơi đứa nào cầm được trước là của đứa đấy không được tranh cướp nhau tranh cướp thì sẽ xảy ra xô xát và đồ chơi anh cho 5-6 cục đồ chơi rồi Mỗi đứa có thể hai cục Mà Messi nó đã cầm vào đồ chơi trước rồi Nó đang chơi mà Pila ra Pila cướp của nó Thì nó trả phản ứng Nó phản ứng nó gừ lại Thì Pila lại quay ra Pila cũng gừ lại Rồi Pila đánh nhau luôn ừ. Làm gì có cái chuyện đấy Pila quay ra là là là là là ờ, đánh nhau hai mẹ con đánh nhau luôn tất nhiên là đánh nhau ở đây là nó theo kiểu là đánh nhau uh, gọi là uh, vẫn là theo kiểu người nhà thôi chứ không phải là gì nhưng mà nếu mà chủ mà không ở đây không cản thì là là thôi à hả là cứ đánh nhau đến mức nào hả villa đấy nghe cái kiểu hầm hè hầm hai mẹ con đấy liếm láp nhau đi vớ va vớ vẩn nha mà anh nói như thế nha mà mà anh quát pila nha vì pila nằm yên không không không không chuồn nằm yên đấy nghe còn đang chưa chưa giải quyết xong câu chuyện lên trên ghế ngồi nhanh khẩn trương lên pila lên ghế ngồi đi ngồi yên trên đấy rồi ờ, messi yên đấy messi cũng ngồi đấy hai mẹ con ngồi cạnh nhau rồi liếm láp nhau đi đánh nhau xong thì chủ quát vì Pila sai là Pila dám lao vào tranh của Messi thì Pila dỗi Pila lên ghế Pila ngồi Pila nằm không có làm cái gì nữa cả hả Messi nó đã ra nó đã làm lành nó ra nó liếm rồi con Siro nó cũng ra nó động viên rồi thế mà Pila vẫn còn dỗi anh quát pila có sai không ừ. thế pila cướp đồ của của của của của của, của con uh, ờ, Melsi nó đang chơi pila ra pila cướp thế nó phản ứng lại thì pila có sai không Messi ngồi yên ở trên đấy không xuống Messi còn Siro nó cũng ra nó cũng an ủi con Messi nó cũng ra nó cũng uh, làm hòa lại nó liếm lắm mẹ thế mà mẹ vẫn còn dỗi mà anh đã dặn rồi quát rồi không chịu nghe là đồ chơi nó đã chơi rồi thì đừng có mà léng phéng bởi vì có 6 cục đồ chơi cơ không chơi cục này thì chơi cục khác mà đây thì lại cứ phải nhất quyết phải nặng nặng là phải là chơi cái cục đấy thì mới chịu cái kiểu ở đâu vậy Đồ chơi thì vốn dĩ bình thường đã chơi theo kiểu một mình nhận cả một đống rồi Có sáu cục đồ chơi thì vác cho bằng hết vào chỗ mình để mà mà mà mà, mà ừ, Không cho đứa nào chơi cả đứa nào vào cũng gừ cũng dọa Cục nào chán mới cho đứa khác chơi Pila quay mặt vào đây nào Pila Anh đang nói Pila đấy ngồi yên đấy Quay mặt vào đây nghe Đừng có quay mặt vào tường Pila đã nhớ chưa không một là không có dỗi nữa bởi vì là Pila sai cho nên là Pila bị mắng anh còn không đánh Pila một cái nào nha anh mới chỉ nói là Pila sai thôi nhé mà Pila đã lên ghế Pila nằm Pila thái độ rồi Pila dỗi rồi nằm từ nãy đến giờ hai mẹ con nó nằm một chỗ một mình Pila nằm trên ghế không quan tâm ừ. thế Pila làm như thế là có đúng không hay là sai hả nhớ nhá kể cả là con mèo si nó có không lên giống nhá cũng không được cướp của nó nhá nếu nó đã chơi rồi thì đừng có cướp đồ chơi là anh đã quy định là đứa nào cầm trước thì đứa đấy được chơi và đứa nào chơi của đứa đấy có thì chơi chung với nhau một cái đồ chơi rằng nhau thôi chứ không được cướp không được theo cái kiểu là hầm hè hăm dọa mà cướp đâu nhớ chưa Pila coi mặt đây nào Pila ơi Pila đã nhớ chưa hả à, đã nhớ chưa nhớ nha lần sau cấm nha không được cướp giật nha cướp giật đừng có trách anh ừ. và không dỗi nữa đừng có dỗi nữa nghe chưa rồi ở yên đấy ba đứa ở yên đây chờ để anh chuẩn đi xuống anh chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhá ừ messi xích vào đây hai mẹ con liếm nhau đi xem nào messi uh, ra uh, uh, liếm uh, yêu mẹ pila cái nào nào ba đứa rồi hòa thuận với nhau chứ hầm hè nhau đừng có trách ừ, Pila liếm con đi rồi hai mẹ con liếm nhau ok nhá cấm nhá hầm hè nhau mà theo kiểu cáu cùn thế là ta đấm cho mỗi con phát đấy không phải chuyện đùa đâu chờ một tí để anh đi anh làm đồ ăn cho ba đứa nhá ừ ok Messi yên đấy ngồi yên đấy để anh làm một kiểu ảnh đã ngồi yên đấy cả ba đứa Messi nhìn vào đây nào Messi đâu kìa là xì sao này bà với này mẹ với con ờ, chúng nó đang tập trung vào đây rồi Messi không chịu nhìn vào đây Messi ngồi xích ra đây ngồi xuống ngửa mặt lên đúng rồi ngửa mặt lên dơ cao mặt lên không thì không có ở trong máy ảnh được nào hai ba nào nào nhìn vào đây nào Messi hai ba là sao cái mặt của Messi nghe nó, nó, nó gượng gạo thế nhỉ mất công uh, Pila với đệ Siro nó chỉnh hình từ nãy đến giờ để nó vào máy Messi lại không chịu ờ, vào máy nhìn Messi nhìn thẳng vào đây xem nào nào nhìn thẳng vào đây một hai ba nào chụp ảnh toanh toanh sao tai của Messi làm sao đấy Messi làm sao này Messi này cái tai của Messi buồn cười ấy nhỉ nha Messi không thích chụp ảnh hôm nay Messi không thích chụp ảnh được rồi xinh gái nhưng mà không thích chụp ảnh thế thì hai đứa nào con Pila với con Siro không Siro lên trên ngồi với bà đây không ngồi bên này cơ Siro sang bên này rồi ngồi gần vào bà ngồi sát vào ngồi sát vào với bà đi để hai bà cháu chụp chung kiểu ngồi sát vào ngồi sát vào đây siro pila ngồi nằm yên đấy pila nằm yên đấy đẹp được rồi không ok hai đứa ngồi sát vào nhau nào xích vào rồi liếm nhau đi để làm kiểu nào yêu nhau nào nào hai đứa liếm nhau đi hai hai bà cháu hôn, hôn nhau cái đi nào thơm má nào đúng rồi ok rồi thế có phải sinh không sinh rồi đấy ừ hai bà cháu liếm nhau đi thơm nhau cái nào nào nào hai đứa thơm nhau cái nào ok ngồi yên đấy nha ngồi yên đấy nha chia pila nó ở trong máy giờ này còn siro này để ba chúng ta làm một kiểu hôm nay si hôm nay nó không thích chụp hình rồi pila xinh gái quá nhỉ yên ngồi yên ngồi yên ngồi yên đã xong đâu siro Ui xì rồ xì gái quá đi trời sổ Ok Pila Pila Ờ nào chạm bá à Sát vào Ừ hay Pila sát vào đây Thế này Đâu thì ngửa mặt lên thế thì còn nhìn thấy mặt mũi đâu nữa Đúng rồi Siro yên nào Ừ thế cũng được cái này là ba ba chúng ta là ở trong một cái máy ảnh được rồi này tay anh đang cầm điện thoại anh quay đi mà để siro để cứ xi dí vào ok nhá yêu pila nhá nhưng pila phải ngoan nhá và không dỗi nữa nhá ok chưa ừ. ngày hôm nay thế là chúng ta đã giải quyết xong nhá đừng có để đến câu chuyện đến ngày mai nhá ok con siro xích ra đây siro ừ ok xong Messi đâu ra đây xem nào Messi còn Messi đâu ra đây ừ, ngồi sát vào ok ok nhá ừ. Ừ. Ừ. Thôi được rồi. Nào siro hư nào ok nhá ba đứa hòa thuận với nhau nhá rồi nào thôi được rồi để anh đi chuẩn bị đồ ăn ok xin chào mọi người nhá hôm nay nó có một cái tí xung đột giữa hai đứa nó tranh nhau cái ờ, đồ chơi đấy là cái mà mình nói lúc trước mình đã nói trong video nữa mà bạn nào mà nuôi nhiều chó thì các bạn phải để ý uh, nuôi hai con chó cùng với nhau kể cả là hai con chó cái bình thường nó sẽ không có xung đột đâu nhưng nếu mà khi mà một trong hai con nó đến đợt lên giống thì cái tính cách của con chó nó lúc đấy là cái bản năng cái bản năng uh, giữ đồ bản năng uh, bảo vệ cái lãnh thổ của nó cái tính cách của nó nó sẽ bá đạo hơn cái tức là cái về cái bản năng uh, cái cái cái cá nhân của nó nó sẽ cao hơn và nó dễ xảy ra mâu thuẫn giữa các con chó với nhau thì khi mà chúng ta nuôi hai con với nhau hay là ba con với nhau thì chúng ta phải để ý uh, chúng ta phải rất là để ý ở cái giai đoạn đấy để tránh cái tình trạng là gì chúng nó xô sát với nhau mà chúng ta không can thiệp kịp thời nó có thể đánh nhau đau quá và sau đấy nó ghét nhau Ờ, cho nên là và phạt đấy khi mà hai con mà nó có xô sát với nhau thì chúng ta xử lý chúng ta là chủ chúng ta phải xử lý như kiểu là chúng ta xử lý hai đứa trẻ con nó đánh nhau ấy. nó chơi với nhau đánh nhau ấy là chúng ta quát uh, chúng ta mắng chúng ta phải mắng cả hai các bạn đừng tưởng là con chó nó không hiểu gì nhá nói nó biết hết đấy là nếu mà nó đánh nhau thì là gọi là đánh nhau nó phải có cả hai phía tất nhiên một con sai rồi ban đầu cả khịa rồi này kia thì con kia nó bắt đánh nhưng mà khi mà chúng ta mà mắng là chúng ta sẽ phải mắng cả hai tất nhiên là chúng ta sẽ mắng cái con nào mà nó uh, cả khịa chúng ta sẽ phải mắng nó nhiều hơn mắng thôi chứ còn thực ra mà nói đấy để kiểm soát con chó như chó nhà mình mình chả bao giờ mình dùng đến roi vọt gì đấy đâu à, nếu mà có thì lấy tay hơi đánh nhẹ vào mõm nó theo cái kiểu là để nhắc nó thôi chứ cũng không cần phải phải phải phải phải theo cái kiểu là ừ, gọi là bảo là roi vọt này kia thì nhiều người là là cứ hay dùng bỏ đánh cho nó sợ thực ra cái đấy nó đánh chỉ có làm cho con chó nó bị nhát chó đấy một nó thành con chó nhát hai nó thành con chó hung dữ con chó hung hăng nếu mà chúng ta dùng uh, roi vọt để chúng ta xử lý nó y như trẻ con này nó chả khác gì trẻ con đâu bởi vì là cái con chó những cái giống chó khôn này nó uh, cái um, uh, tính cách của chúng nó cái cách hành xử của chúng nó nó như là những cái ờ, đứa trẻ khoảng tầm 6 đến 8 tuổi nếu mà với những cái con chó mà nó lớn tuổi rồi những con chó tức là gọi là chó già nó khôn đấy thì nó có thể nó như con một đứa trẻ con khoảng tầm 9 10 tuổi và nó hiểu rất nhiều thứ mà chúng ta không chúng ta không nghĩ là nó hiểu đâu chúng ta không thể tưởng tượng được là con chó nó có thể hiểu được nhưng mà ai mà nuôi gần con chó thì mọi người sẽ hiểu được là con chó nó hiểu rất nhiều thứ mà chúng ta nói chứ không phải là là là chỉ có vài cái lệnh đứng nằm ngồi mà với này và với này đi đâu nó hiểu cả một câu nói dài của chúng ta chứ không phải không à, ok à, xin chào à, tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại ở video tiếp theo Thank you and uh, see you again.